Quay trở lại với ờ, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến ờ, khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản Toyota Innova 8 chỗ, số sàn, máy xăng 2.0, bản G xịn Nói đến ờ, dòng xe của hãng Toyota thì có lẽ Innova là một dòng xe được người Việt Nam ưng chuộng rất là nhiều Đây là dòng xe dòng SUV được mọi người ở Việt Nam này ưa chuộng và sử dụng rất là nhiều chiếc xe mà ô tô kênh anh đang giới thiệu là chiếc xe sản xuất năm 2006 số sàn máy xăng có trang bị à, hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cũng à, khá là tiết kiệm nhiên liệu khi mà chúng ta di chuyển xe ngoài ra thì xe cũng vẫn được trang bị cảm biến lùi camera lùi giúp cho chúng ta lùi xe an toàn hơn Thế thì hiện nay mẫu SUV này đang được ô tô Kiên Anh bán với giá là 275 triệu đồng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 Đấy kính chiếu hậu thì à, cũng đã được à, ốp à, inox nhìn rất là sáng. Toàn bộ các cái kính chắn gió cũng vẫn là kính zin, còn đầy đủ các cái thông số của nhà sản xuất. Đấy đây là cái cụm bánh trước ở bên phụ đây. Mâm đúc dạng 5 chấu kép, cực kỳ là chắc chắn. Vỏ xe cũng còn khá là mới, gai của vỏ xe còn rất là cao. Với cái vỏ xe này thì chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng 2 30 vạn km nữa mới cần phải thay thế. Toàn bộ hộc dè hệ thống à, giảm sóc quý vị có thể thấy còn rất là đẹp rất là chắc chắn toàn bộ đã à, sơn một cái à, lớp sơn phủ chống dỉ xét quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ cái phần học dè của cụm bánh trước bên phụ không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cụm đèn pha phía trước bên phụ đây cũng đã được lắp thêm cái viền nhìn chiếc xe rất là sang trọng đèn xe vẫn còn như mới không có dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả cụm đèn pha bên tải cũng vậy tất cả vẫn còn là đèn zin theo xe và vẫn còn hoạt động rất là tốt chiếu sáng rất là xa đèn à, sương mù phía à, dưới cản đây cũng đã à, lắp một cái viền bằng inox chiếc xe nhìn rất là sáng còn đây là cụm bánh trước ở bên tài đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ mâm đúc nằm chấu kép vỏ xe gai của vỏ xe còn rất là cao đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy toàn bộ à, phần học dè đây đấy cũng đều đã được à, phủ một cái lớp à, sơn phủ chống xét chống gì xét rất là tốt rất là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ hệ thống cua lốp cũng còn rất là đẹp gương chiếu hậu cũng đã được ốp inox nhìn rất là sáng toàn bộ kính xe vẫn là kính zin còn đầy đủ các cái thông số các cái đường gân chỉ trên thân xe vẫn còn rất là phẳng sơn xe cũng rất là đẹp chỉ dặm tút một vài vị trí mà thôi bệ lên xuống đấy quý vị à, có thể thấy không hề có cái dấu hiệu gì nào mài mòn nhiều cả phải nói là xe đi cũng khá là ít còn đây là cánh cửa trước ở à, bên tài cái phần tắp bi của đó các cái phần nhựa cũng rất là đẹp rất là chắc chắn đã à, các cái à, ốp à, da mới và các cái chi tiết vân gỗ quý vị có thể thấy không hề có dấu hiệu gì là bong chóc hay là rách nát cả tất cả các cái nút điều khiển vẫn còn hoạt động rất là tốt toàn bộ keo chỉ vẫn còn zin vẫn là zin theo xe không hề thiếu một phân đoạn nào đấy quay cận cảnh và chi tiết chúng quý vị thấy phần dàn đồng của cánh cửa rất là chắc chắn ngay cả cái phần ở ờ, đây phần dưới ờ, phía, phía dưới thường xuyên tiếp xúc với nước không hề có dấu hiệu gì là mục mọt cả nách bàn ờ, nách của khe cửa bản lề đấy rất là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng bệ lên xuống cũng đã được ốp một cái tấm inox rất là đẹp chốt khóa vẫn còn đầy đủ cái tem của hãng sản xuất ở trên cánh cửa đấy rất là rõ nét quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ phần chốt khóa cái à, nách có cái à, bàn lề của cánh cửa sau phần à, khung tất cả các hệ thống gioăng cao su vẫn là zin theo xe khung của cánh cửa cũng là còn rất là phẳng ô tô kinh Anh cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước bao giờ cái hệ thống điều khiển gương điện vẫn còn hoạt động rất là tốt vô lăng 4 chấu có hỗ trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ hệ thống chân ga chân số cũng như là à, xin lỗi uh, Trần Thắng đấy quay cận cảnh rất là đẹp không hề có dấu hiệu gì mài mòn nhiều cả toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là tốt phần uh, tắp lô của uh, chiếc xe toàn bộ các cái đèn tín hiệu trên uh, bảng đồng hồ vẫn hoạt động rất là tốt đấy uh, cũng uh, tích hợp một cái uh, màn hình cảm ứng DVD hệ thống uh, dàn lạnh hai chiều ba dàn lạnh Hộp số sàn 5 cấp, ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng, trơn mượt, thắng tay. Vẫn còn hoạt động, hoạt động rất là tốt. Trơn tru, có rất là nhiều cái vị trí lấy nguồn. Các cái à, nút bấm à, sửa sưởi cũng như là cửa kính hoạt động rất là hiệu quả. Toàn bộ các cái à, học để đồ rất là nhiều, rất là tiện ích giúp cho chúng ta để được các cái vật dụng à, rất là thuận tiện các cái phần nhựa của tabi đấy chúng ta không thể uh, chúng ta có thể nhìn rõ là không hề có khoan đụng khoan đục ở trên cái phần ta, tắp lô của chiếc xe quay cận cảnh và chi tiết cái phần nhựa của khoang nội thất cho quý vị thấy rõ còn rất là đẹp trần xe các cái uh, tiện ích trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ đấy rõ ràng các cái tem các cái hộp tiện ích tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả không hề có cái gọi là hư hỏng cả trần xe thì à, cũng đã được à, bọc một cái lớp à, ni lông để bảo vệ không hề có cái hiện tượng gì là xù lông cả đấy các cái đèn tiện ích cũng như là hệ thống điều khiển giàn lạnh ở trên trần xe chiếc xe này trang bị tới ba giàn lạnh toàn bộ hàng ghế cũng đã được bọc ra lại còn như mới khá mới rất là đẹp với hai màu là màu nâu cũng như là màu be các vị trí ngồi phải nói là rất là rộng rãi đây chính vì vậy mà chiếc xe này à, được sử dụng rất là nhiều ở cái à, thị trường của Việt Nam đấy còn đây là hàng ghế phía sau quý vị có thể thấy các cái vị trí ngồi cực kỳ là rộng già ghế mới bọc lại cho nên là còn rất là đẹp cánh cửa sau toàn bộ keo chỉ của cánh cửa thì vẫn là zin không hề thiếu một à, phân đoạn nào ô tô Kinh Anh cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước các cái uh, tấm nhựa cũng như là các cái tấm uh, da trên và uh, tắp bì của cánh cửa còn rất là đẹp đấy phần chốt khóa cũng như là các cái tem ở trên uh, cảnh báo ở trên uh, cánh cửa phần sắt xi dàn đồng của cánh cửa cũng cực kỳ là đẹp đấy phần da này phần uh, các cái chi tiết giả vân gỗ rất là đẹp nách cánh cửa bản lề bản lề cánh cửa sau quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả đấy các cái uh, tiện ích ở trên uh, ờ, có xe quay cận cảnh và chi tiết uh, phần khoang nội thất cho quý vị thấy đây là cái uh, bệ tì tay ở cái hàng ghế thứ hai khi mà chúng ta ngồi hai người thì chúng ta có thể lật ra để chúng làm ừ, tì tay còn khi nào mà chúng ta ngồi ba người thì chúng ta gập lên còn đây là cái à, khoang lốp ở phía à, sau bên tài đây đấy vỏ xe cực kỳ mới mầm xe cũng còn như mới toàn bộ à, gai của vỏ xe cũng rất là cao với cái vỏ xe này cũng phải đi được khá là nhiều nữa đấy toàn bộ học dè đấy quý vị đều được sơn một cái lớp sơn chống xét cực kỳ là chắc chắn hệ thống cua lốp vẫn còn đẹp như thế này mà còn đầy đủ phẳng phiu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 giúp cho quý khách có thể lùi xe một cách an toàn cụm đèn hậu rất là trong còn đây là cốp xe các cái chi tiết ở trên ờ, cái, cái, các cái chi tiết theo xe như là con đội và cái hệ thống uh, có thể thay cái uh, bánh dự phòng toàn bộ keo chỉ của cốp đây quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy vẫn còn rất là rõ các cái ờ, dấu đình tán của hãng sản xuất hệ thống ờ, bản lề của cốp xe cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả đấy hệ thống giòn cao su vẫn là zin keo chỉ của cốp xe rất là đẹp không hề thiếu một ờ, phân đoạn nào ô tô kiên anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí cho quý vị thấy qua cái video clip thì quý vị cũng có thể cái nhìn 80 đến 90 phần trăm về cái à, chất lượng của chiếc xe toàn bộ keo chỉ vẫn là zin không hề thiếu một phân đoạn nào chúng ta cùng à, xem nhìn lại cái khoang nội thất rất là rộng đấy xe trang bị tới 3 dàn lạnh cho nên là cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh rất là mát các cái vị trí ngồi trong xe thì thôi cực kỳ là rộng chính vì vậy mà đây là dòng xe à, được người Việt Nam yêu yêu chuộng rất là nhiều đấy quay cận cảnh cái dàn lạnh ở trên ờ, trên xe cho quý vị thấy rõ ba dàn lạnh cực kỳ là mát hệ thống uh, bảng ờ, tắp lồi của xe cũng khá là đơn giản các cái uh, núm vặn điều hòa dạng uh, núm xoay rất là dễ uh, thao tác các cái tấm nhựa trong khoang nội thất thì uh, còn khá là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc hay là nứt vỡ cả đấy quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy chỉ với giá là 275 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là à, phí vận chuyển cho quý khách đây là phần gầm ở phía sau đây quý vị gầm xe toàn bộ đã được à, phủ một cái lớp sơn chống xét còn cực kỳ là đẹp rất là chắc chắn đấy các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc ô tô kinh anh cam kết là chiếc xe có như thế nào là ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy khi quý khách mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn không cần phải à, thay thế cũng như là sửa chữa thêm bất kỳ một cái à, bộ phận nào cả đấy, quý vị có thể thấy là phần gầm xe ở phía sau đấy bánh dự phòng đấy rất là đẹp còn đây là cánh cửa trước ở bên tài đây à, xin lỗi ở bên phụ đây đấy phần tắp bi của nó cực kỳ đẹp các cái hệ thống giòn cao su keo chỉ chốt khóa không hề thiếu một phần đoạn nào vẫn là zin theo xe dàn đồng dàn chassis cực đẹp chưa hề có dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả phần tắp bì chiếc xe có như thế nào thì ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy không hề nói thêm bớt phần à, nách của cánh cửa bán lẻ đóng mở cửa cực kỳ là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là cọ kẹt cả chúng ta thấy là bảng táp lô nó khá là đơn giản thao tác một cách rất là thuận tiện ghế phụ bệ lên xuống của bên à, phụ đấy cái nách của cánh cửa sau chốt khóa còn như mới không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả đấy phần à, khung cửa cũng như là cột giòn cao su cực kỳ đẹp còn đây là cánh cửa sau ở ờ, bên phụ kính ờ, vẫn là kính zin Đấy, toàn bộ tabi tiếp ờ, cái tabi này. phần nhựa của tabi rất là đẹp cái phần da các bạn chỉ với giá là 275 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe 8 chỗ mang thương hiệu của Nhật Bản Toyota Innova bản G xịn sản xuất năm 2006 có đầy đủ các cái tính năng thắng ABS rồi uh, cảm biến lùi camera lùi màn hình cảm ứng DVD hệ thống uh, ba dàn lạnh quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu Nhật Bản còn chân chi gì nữa nếu quý khách không uh, gọi điện cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 09 0983 457763 hoặc là 085 884499 để ưu tiên được giá tốt nhất đấy còn đây là khoang uh, lốp ở uh, phía sau bên phụ này đấy quý vị có thể thấy là cái phần uh, cua lốp vẫn còn đầy đủ liền mạch như thế này tròn như thế này phần uh, hộc dè đây cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là mục nát cả sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Toyota Innova sản xuất năm 2006 trang bị cái động cơ xăng 2.0 lít VVTi có trang bị à, hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu. Theo như à, trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ khoảng từ 7 cho đến 8 lít trên 100 km. Và khoang máy quý vị có thể thấy còn khá là khô ráo, sạch sẽ. Đấy đây là cụm thắng ABS này. Tất cả vẫn còn hoạt động rất là an toàn toàn bộ dàn đồng dàn taxi của uh, dàn sachi của uh, nắp cabo đây quý vị thấy cũng rất là đẹp rất là dày không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là gì xét cả đấy quý vị có thể thấy hãng còn uh, cái dấu dập nổi của hãng Toyota toàn bộ keo chỉ của nắp cabo quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy không hề thiếu một phần đạn nào rất là đẹp hệ thống bắt bèo này đấy toàn ra hệ thống chassis quý vị thấy không hề có dấu hiệu gì là mục mọt cả thanh rằng của đầu xe các cái lỗ ờ, vẫn còn rất là tròn Đấy, vẫn còn ờ, đầy đủ các cái tem nhãn ở trên phần máy xe rất là rõ nét máy vẫn còn rất là đẹp rất là khô ráo quay cận cảnh và chi tiết là ờ, cho quý vị thấy phần máy xe này xe trang bị hệ thống chung hệ thống phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu chỉ 7 đến 8 lít trên 100 km với dòng xe Innova 8 chỗ số sàn Đấy, toàn bộ phần máy xe quý vị thấy sạch sẽ khô ráo máy nổ rất là êm rất là nhỏ đề một phát là nổ liền chỉ với giá là 275 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho quý khách hàng ở xa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 Chúng tôi cam kết là máy xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước. Xe không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Đây là xe của gia đình, xe chỉ à, chạy gia đình thôi. Đấy, phần gầm xe từ à, phía trước này quý vị. Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe cả. Đã đều được à, phủ một cái lớp sơn gầm và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé đây quý vị thấy thì à, đề máy rất là nhẹ nhàng Máy nổ êm Vào số sang số nhẹ nhàng êm mượt Không có cái hiện tượng gì là sóc số cả Vị trí ghế tài xế ngồi rất là rộng rãi Thoải mái Giúp cho chúng ta không bị mệt khi mà chúng ta di chuyển trên đường dài Khi xe chạy thì à, có cảm giác rất là đầm xe Không có cái dấu hiệu gì là rung lắc cả Tăng thì à, có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng khi qua những à, quàn à, những à, đoạn khúc cua thì vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên đánh lái cực kỳ là nhẹ giá linh kiện cũng như là chi phí sử dụng cho chiếc xe này khá hợp lý đây là dòng xe thương hiệu của Nhật Bản Toyota cho nên là cái phụ tùng của dòng xe này cũng rất là dễ tìm kiếm ở thị trường của Việt Nam người sử dụng có thể sửa chữa cũng như là mua ở bất cứ nơi nào hệ thống âm thanh của xe cũng tương đối hay chỉ với giá là 275 triệu đồng